gì của cô giáo của kỹ hết không không còn áo dài đó đừng có lo ừ đã để lo đi con cha lấy con kinh về đọc về đó gì hả dạ kim đệ tử mình về nam nữ gặp mấy vụ này mười người đi về nam gặp mấy cái kiểu mà thầy này thầy nọ có chút mấy nam nhập vô mà nói chuyện kiểu làm ờ, mình lại nhất mấy chị thi á có lúc mình gặp được rất là nhiều luôn có một lần đi về lần nào ngày xưa ngày về anh em nguyên một đống nè hai ba chục người ok rồi nghe vé xong chưa thì mấy cái chuồng gõ bang bang cả một đống người là toàn là cái thằng kia đang nói chuyện như này nè đó là anh anh xà bà xà hạng đạn đúng có người là à, à, tài thiên đúng không còn mấy con tiên nữ mà đá đá mà mấy con tiên nữ ở dưới thủy cung á thì múa theo kiểu nước phải mà tôi nghĩ lên thà hết lên trời một ấp một người cùng vậy đó nó là chuyện bình thường không có gì hết cái quan trọng là họ hả là nghe đó là chuyện á ai vô cũng quỳ xuống mà bình thường là nó quỳ nghe mắc cả hết giờ quá thì mắc cả nhưng mà bà kia đó một ba chục người không thấp chục cho thêm mấy nhập rồi mà mấy người mà là quỳ tại trong cái vô vi người ta biết người ta không mắc cả là người mình còn cái nhẹ mắc cả ở bên cõi bên kia thì có thứ cõi này thì thôi đủ tài sống dài không lo ok rồi cho tin túc dài đừng có hôn hết rồi đừng có đi ờ, ờ. đây hôm nay nào đi nó cúng cho mấy ông này nhập đồng nữa ừ. bữa mất ở trong ok tưởng là mấy mấy trăm nghìn đô chết ờ, biết là tiền buồn ngã tư em nhập đồng tất cả mục đích cuối cùng là chỉ muốn lấy tiền Việt Kiều thôi chị hiểu bữa giờ tôi ơi nuốt nào bữa giờ đi ăn nào nuốt kim cang ở đây kim cang không à lên đây đánh bóng, không có gì là là là không tôi không em hiểu hay quả bảo thích thắp lưu đâu, hai cha đó thì là tử này cũng là cốc tiên nhìn cốc tiên này để mình nước về để tính gì thiên ngọc bích là tin sư phụ sau sau khi mà ừ, con rể tôi mất đó, tôi có qua bên bên Visita tôi ở đó thì cái bữa mà sư phụ nói hướng đông bắc á thì ổng cũng ra ra ngoài sân á ổng cũng làm như lời sư phụ á thì tất cả gia đình ra lại hướng đông bắc hết mà ổng tin sư phụ lúc đó tôi chưa tin sư phụ mấy tôi chỉ biết vậy thôi thì khi khi mà tôi nói là tôi lên núi thi long sơn tôi thấy ông ngô tuấn kiệt cái ông nói trời ơi chị gặp phật mà sao chị không lại đó mà ông xui tôi có lần hồng à, ai đấy gặp tư cụ rồi thầy sắp chết á người có cái tính biết mà có người mà còn trẻ mà có tiền á nó có linh tính mà ông cũng còn tiền tính thôi nên khó dạ ông nhận ra thì ông nói ơ sao chị gặp sư phụ sẽ chị không là ờ, gặp thật sẽ chị không lại mà nói thật nha nhưng mà ông nói mình con trời chưa làm thật Mình dạ. mà chữ thật tất cha. nha ông rõ là mình mới đứng đây nè cái đó bạn đi thay đi đã tất cả thuốc lỗ ở đây đó mà bảo mấy chục triệu người việt Nam hả dạ, dạ, đó là sư phụ nói là cái trò của cô tiên tưởng không tốt vậy dạ, mình nói rồi Ê, để hôm nay rượu rồi là là cái này năm mai mùa bảy ở đây có cái hình này. năm mai mùa bảy lúc mà nếu mà chưa đóng cửa đó mà làm cái như này để cho mấy tây thiên thấy thì mấy ông đồng ba lên đỉnh núi của thiên long sơn đúng không anh cũng thấy đúng không ba này ở trên cao này thì là cái cái ấn này cái ấn này á nó chắn rất là hoài ở tổ vui cho nên năm nay mang theo phải biết ồ đừng cúng dường lắm thầy ấn này ấn rồi tam thì có ba cái gọc áp sau này sẽ tránh ba miền bắc trung nam nhưng mà cái áp này không phải lúc nào cũng mang theo đâu như là <laughs> à chữ cái mắt này cái này thêm mắt mấy trăm đứa thợ con không được để gặp tiền tôi ở Hawaii Hawaii để gặp đi Honolulu Hawaii dạ có mấy đứa cháu cũng ở đây mà nó cũng có đọc chú Kiệt hôm nay cũng mấy tháng nay à, hôm trước nó qua đây nhiều lần lắm nhưng mà không có lên đúng chưa được à, thì thầy cũng tự đến đây thì à, à, muốn à, à, chú chị nhận tên là đệ tử à, với à, sư phụ sư phụ <laughs> à, tôi cũng à, mi y à, chùa linh sơn ở ở honolulu à, ba à, mươi năm rồi nhưng mà à, tôi thấy không có gần gũi sư phụ không biết sao mà à, nhưng mà tự theo chú Kiệt rồi mà chín tới giờ à, đi coi cái dự về vụ ông Trump tới giờ cứ theo tới giờ đó thì là cũng như là mua mua gồm rất là thích ờ, thành ra à, đến nay à, tôi ở đây à, trong vòng à, tới tới bảy tay mới về thành ra bữa nay đi xuống đây 10 giờ cái có một cặp cặp ca thằng Việt Nam ở bên Việt Nam ở cùng trong xứ ở Dĩ An Việt Nam đó cái con Dĩ An Dĩ An Dĩ An và Dĩ An Bình Dương có gặp hai người cháu ở trong số luôn mà hai người đó không có duyên cái chờ tới 11 giờ cái xuống đi ăn cái trở lại mười một giờ không có uh, mở cửa cái thành ra tụi con mới đi nữa cái buổi sáng cái xe hư cái bình điện nó hư ở uh, maxi cái nhờ bà chấm cái chạy trở lại để mấy cháu dồn lên ờ, trên gói mở cửa không của cho thấy mở cửa cái không gần xe để xe để biết đó thì đây là có gì nữa gặp cái trong ba ấy chỉ chạy cái này dạ dạ dạ dạ đi bữa đầu tiên đến đây là đi ăn cơm tắm à, cái rồi lên đây thì mấy có ban đêm đó cũng coi cái schedule nhưng mà à, thấy mấy có nhiều lời tự tử ở trong đó, trong kinh cái thôi đi về ờ. rồi à, có dám à, chú kiệt nhiều lắm <laughs> thấy cái kinh trong cái khấu hay không cái khấu à, dạ, dạ. thành ra mà không biết cái chỗ thành ra đến nhưng mà con trời không dạ, dạ. trời con trời đi một đầu tiên muốn đi về trời dạ. dạng dạ, như này á dạ. quá quá khổ không dạ dạ rồi thì ta đi dạ dạ mình nghĩ không à, à, đọc chuyện nữa à, con đặt à, trước cũng không biết đặt à, cúng nhà này không biết đặt tên là tự nhiều tên quá rồi qua bên mỹ 1907 à, à, tháng ba 71 rồi à, lấy chồng lính mỹ thành ra rồi à, à tên tên tên việt nam là đào thị hơn rồi cái tên à, à vô dân mỹ đã đổi tên là sinh điền à, họ khác nữa ờ, rồi sao chồng khác nữa rồi đặt tên khác nữa thành ra không biết con thấy lên lúc cha mẹ đã thì hơn ha con dạ hồi cha mẹ sanh đẻ thêm vậy nhưng mà Đà, thì hơn dạ. bây giờ thiên thị hơn nhưng mà hôm trước con không biết con đặt uh, ờ, thiên tâm độc tại vì con à, hiệu của con là thiên anh em hiệu là à, thiên gia đình tâm bạch nên là mấy này đã ok giờ muốn bạch dạ, ờ, dạ, muốn hơn kiểu nào cũng được nhưng mà hôm nay là ờ, cái gì đây thiên nắng này giờ muốn quyết định là tên nào thấy con thấy hơi con biết đó là để tự nhiên đặt không bây giờ là dạ, nếu mà nếu mà nếu mà mày ăn cái bộ thì à, tụi đặt dạ. cái là chịu cái tên này đúng không dạ đấy là vụ diễn đó là kỳ sao vậy dạ. à, thiên trung bê thiên thiên trung bê tháp trung bê à ok không à đơn dễ hiểu tại là không gặp dễ thế là người ta ừ, thiên việt bởi vậy tiếng việt thiên trung bê thiên trung bê thiên trung bê à, thiên trung bê là trung bê Tinkerbell kiếm thắng cốc cầm bè nó là cốc cầm bè thì nó kêu là gì cầm bè đúng không à bây giờ mình kêu thiên cầm bè thì giải thích cái lỡ nha thầy ở trên trời mình ở tuổi xuống trận cũng vui vui vậy nhưng mà này nó là con có bi chí dũng à có ngày mình à, cũng sách chạy ra mấy gì học trên thì học có ngày tại mùa nam mỗi năm có một cái buổi bối khác còn mình này buổi bối mình là cuốn sách trên trời nên à. cũng toàn vui vui à, vậy đi cầm tay đi cầm tay <laughs> dạ, thế là gì đó ờ, ờ, ờ, À, là cái clip thôi thì ra đây là nói nhiều rồi mọi người nói nghe người ta đâu hiểu được đâu nó nghe thương đâu hiểu người nghe mà chát là không bằng thầy nói chuyện dĩ nhiên mấy này chỉ nghe là chịu ngọt khúc đó thôi nhưng mà một cái quá trình mà em muốn hiểu kìa là là ờ, phải hỏi người xung quanh cho nên những ai họ thiên thanh này hiểu được cha mẹ là hiểu được thiên tính kiệt là ơn có bổn phận phải đi nói người xung quanh cái người mới ra hoàn toàn có biết gì luôn á nó không hết nói chuyện gì đâu tôi chả hiểu gì dĩ nhiên là không bạn mình á mấy chục năm mà nó nghe mình nói tiếng cái nó chưa nó nghe à đâu biết gì đâu mày người ta hiểu mà nó là người việt biết tiếng việt là luôn nó không hiểu ví dụ như cái những dạ, dạ, dạ, hàng kỹ sử đây nó đâu có biết chuyện uh, ở trên trời cái băng hết trên trời nó cũng đâu có biết nó, nó như chỉ dựng lễ nhưng nó biết cái đó nha nó đâu có biết là Atula hay gì cái đó hơi khó mà biết mình không nói đi nó gặp cái lạ lạ nó cả biết luôn có những thằng nó kỳ như vậy á cũng không biết sao nó chuyện nó ok rồi mình biết chuyện của mày mấy con uh, con uh, à, Manchester cái này cái cái cái cái này là cái ờ, ờ, ờ, cổ cũng ở đây sư cô cổ gửi con có đến được sư gia đình của cổ gửi không cần nhưng mà mà nói sư cô là tưởng mình <laughs> đó sư cô bây giờ không đi theo phật đó thượng đế nhiều lắm dạ sư cô gửi cái này cho gia đình gia đình cái này của con sư cô gửi để mà cho sư phụ chú biện dùng cho gia đình của sư cô bây giờ nó sẽ cho mình phải đọc ờ, a lợi thì sẽ đề để ra thì bạn đọc để bạn ra thì thắng học tô lô phát ra mà ha là mình cho bao nhiêu vô rồi đó hai cho rồi rồi coi bao nhiêu vô bao nhiêu rồi ờ, ờ, từ cô dạ. dạ. dạ. có tự tin trong bê không vì sao người nhà nhé là phải tính là cặp mà gọi là bên nhà này dạ thì hôm thì bác mai hôm bữa đã email ở cái chùa tư vấn của kiệt email dạ, á đó là hai ngàn năm trăm mấy dạ, dạ, cái nhà của tôi rồi có thể ồ vậy là <laughs> hơn quá dạ cái nào rồi chú cũng có trả lời nữa đó dạ xin lỗi là để kêu chú với lại sư bác thành ra ông thằng cả dạ giờ bây giờ muốn gì giờ tiền cô tiền hả ở à, bên nào bên à, bên đại thừa đó cái nói gì là phật là về phật có bây giờ mình mới giả sử nha một người mà biết làm có cộng một cộng một là hai đâu có ai đủ phước mà giờ có ai già mà nhãn canh hạ phẩm hạ canh cũ hạ cũ sao có vô đó bây giờ một ông thầy một phật tử tu cả đời mà lỡ thì không đủ phút về à phẩm hạ sanh đi rồi cái về à, làm chư thiên ở tầm trời thứ tư thứ năm thôi tôi chơi à, tiên khắp không phật tôi không về ở lại hiểu không cho nên cái lý thuyết nó chỉ là lý thuyết thôi không có thực tế thì thế mình mình mới nói bây giờ mình nhất định là đi về đó cái đà còn ngoài tất cả các tầng trời khác mình không muốn về thì mình đã tự mình reject cái uh, cái con đường của mình đi mình tí đường của mình đi cho nên bà tử bà già ai tốt dạ, là đi xuống dạ. cầu nhiều hơn là được uh, đi về tại vì cái che tiên mà nó đầu ông hoàng đấy thích cái bàn che nó nhỏ hơn thật nó cái, đầu mình suy nghĩ nhẹ là có sự phân biệt là có cái sự gọi là ngã mẹ gọi là không rớt cha là cha mẹ của phật là cao nhất ừ rồi bây giờ mẹ tử đó không ý mình muốn đi về chơi ông đi về chơi về trời về trời ngồi tử lớn tuổi này về trời không nhá rồi ok rồi được tập ba mà được hết đeo giáo luôn cũng được nữa có muslim đeo chung luôn một trăm con thao đảo thiên tam là cái thân cây nhánh cây là muslim nhánh cây là tôn giáo nhánh cây là phật giáo một cái nhánh cây là cao đài một cái cây nhỏ là do thái giáo phật giáo nhưng mà cha mẹ trên đó chỉ có một đạo trên trời có một đạo đạo tốt đạo con người là làm người tốt về à? với cha mẹ lúc cha mẹ lúc mà mẹ đặt cái hành tinh này là cái đạo có sẵn rồi khi chúng ta không có theo đạo cho nên cái hành tinh này nó náo loạn cuộc cào cào nó bị ô nhiễm khí hậu mới này nó lại lừa của chúng ta ok rồi bắt về trời bắt đệ tử này đệ tử này về trời ok rồi cho đệ tử này nhận chưa chưa nhận hả ở đây là nhận luôn ở đâu cái là cờ kia nhận bữa nay tên gì hả thiên trinh thiên lắp là gì thiên mỹ trinh rồi thì một đệ tử là thanh nhân cầu nó cũng là cầu mỹ trinh tên gì thì giờ à, thêm năm cân đi tự mình đặt thêm năm cân thì lấy thêm năm cân luôn nhưng mà hỏi ờ, là phải tính này kịch tại vì đang đưa một cái website cho toàn thế giới trong đó có thể trăm triệu người ai có thể tính này kịch thì lên upload website sau này cái website đi khắp thế giới đứa con họ hiện chỉ bị vô website đánh là cái tên thì cái statistic market của mình nó hiện lên thì cái đó là ờ, được register ở trên ờ, trời cũng thầy điện tử nghe computer cho nên đang làm website chứ không phải là mình đây ông là để cho những người xa đó người ta upload lên những cái certificate của họ cho nên mình đi đâu nó cũng y như là google thôi bấm vô nó vô hashtag thiên tâm museum thì bấm tên của mình là thiên tâm cung thì nó lên trên rồi cái à, thiên tâm cung bữa nay à, mất cái đi về cõi nào cái thiên tâm cung đi xuống cõi địa ngục thì trong đó à, thiên tâm kiệt cho nó là đen là địa ngục thiên tâm cung đi về trời mình mình nói ví dụ thôi đừng buồn về học thêm phải đọc kinh là thiệt thì cho nên sau này đứa là tử nào mà mất cái trong đó mình có cái nó mình để là bị mất rồi thì đi về đâu thì lúc đó đổ ờ, ờ, ra đi đâu mình biết luôn thì thanh niên nó theo đó mà đi theo chỉ có chỉ có mình mình là nó biết được đi đâu về đâu tới đâu và ở đâu ok là đi về trời nó đi rồi được không rồi về thích hợp cái gì tới hả hạ đất sao ba là gì phật giáo hỏa vào giáo hỏa rồi nó tập cao ở đâu anh em tập để gần tập chợ mới an giang chợ mới an giang là đề to cao đầu thì cái này gọi là thấp đầu á thấp dạ. đầu á thuộc dạ. kinh điển của đức thầy không dạ. cũng có đọc qua đọc qua có hiểu không dạ cô thì cũng có hiểu người hiểu mình là gì thấp đầu có tiền thừa đó có cao đầu chắc là ít cũng có tiền thừa đó hiểu được mình là gì nè nói một đường chút này hắn còn nói chặt là tỏ cạn luôn tổng như bà là ở đâu chia đầu và chia đầu nghe là hiểu mình là sao thì giống như, như sư phụ là là gì đó là lần đó hiểu không nhạc chứ không hiểu mình nhạc làm gì hiểu không nhạc chúng sư phụ có cái sứ mệnh à. À, bây giờ mình nói ông đó mình nói về kinh của hòa áo nói mình là cái gì hiểu là gì trong kinh hòa áo kinh của đức mẹ mình là giống như là vua <laughs> vua là vua là chưa thơ lúc đó mà cầm quân mình diệt trụ vương với đắc kỹ ho gà đó là thời xưa còn còn thời nay là mình là gì thì trong kinh đó ứng nguyên mà dạ, thiên tử cái tưởng bước đầu không trời con cha nó làm được cái đạo với anh nói cái đạo mà làm cái hai mấy triệu người ở người thế gian không có ai mà dám gan làm này đâu nghe quý vị phải có sự phải nhận xét thì cái sứ mệnh là gì là tự nhiên không phải người thế gian áp tỷ người mà lo được cái đạo mà cả một cái bầu trời á cây biết sơ cũng được thôi đi hỏi hoài tên đi tên Nguyễn hả tên Nguyễn Nguyễn hả thiên Thiên Nguyễn hả mà Thiên Nguyễn trời thấp độ tại thấp độ đức thầy nói là những người cao độ còn hiểu được thiên tiếng việt chút chút mà cao độ mà không có liên quan đến chính quyền nghe còn thấp độ bây giờ lo công an việc làm đi lo đề thấp ít người hiểu Chào. Được, uh, được sư phụ nhận làm đệ tử là đại phước của con. không nói chuyện. À, à thấy. Hôm trước ở đây, năm trước ở đây, thì sau đi qua Michigan, bây giờ trở về đây, năm ngoái trở về đây, Thiên Sơn mà lấy lại trên kia à, cái lên kia sơ mà cái trong cái cái điện mẹ đóng cửa nhưng mà à, sau đó xuống dưới là phật bữa nay trở vậy, tay mình chỉ cần biết à, cái, cái mùa covid nó ở nhà tôi nghe có nghe mở ra có nghe đến bây giờ nghe mấy clip mấy trăm clip nhưng mà đến bây giờ con mới có cơ hội bên kia mấy con nó nghỉ học cái mùa winter break á qua mình Dạ, bà xã bà xã ở bên kia bà hồi trước bà có việc đây rồi nhưng mà bà lo làm việc ở bên kia đi qua nhưng mà đi thăm thăm đứa con gái ở bên này ừ. hồi trước ở đây rồi ở bên ờ, Mubitas ở đường lót ờ, này sát ok là mấy chị anh hẹn luôn cho rồi con con trời tên gì đây ta thiên tám hả dạ thiên tám thiên tám về trời cha nghe ờ về đọc kinh rồi dạ. dạ. à, chẳng chẳng hạn thì cho cho con xin làm à, đệ tử đầu tướng ông này à, đẹp trai ông tính quá trời luôn á đó không tái á mà là đệ tử mình còn mình đi ăn để ông chứng nhận mình làm đệ tử nè ông không làm nhận còn ông đẹp trai ông âm chính ông âm trong con mình như là cái riêu dễ công nhận mình làm đệ tử không Sẵn Việt à, lên nhà đâu đâu làm cái thổ không? Ờ, đài ờ, ờ, ờ, Thật, thật lòng nói thì uh, hơi rung nhưng mà được không? <laughs> một uh, mà còn là nhưng mà thầy hỏi thì là thật sự ra hồi nào giờ cũng coi video nhiều cũng lên thiên sơn nhưng mà có một điều uh, Richard thấy là những gì Ngô Tuấn Kiệt nói là hoàn toàn tin tưởng liền không có một cái ờ, không có một cái sự nghi ngờ à, đồng thời đó là à, nói về lý thì à, ở trên đã có cha có mẹ thì mình hiện tại giờ cũng có cha có mẹ làm gì ở trên không có cha có mẹ thì theo cái lý đó thì ai nói gì nói nhưng mà đứa trời cũng hoàn toàn tin ngô đức kiệt ngoài kia mình có cột lô cột là ở xa xe à, đi làm ở sân đào đây lô cổ xa Ờ, nếu mà chú uh, ờ, bác nghề bác bác nghề bác nghề bác nghề cô trâm là cũng ờ, uh, biết cũng có lên thiên sang nhưng mà chắc còn nói thì vẫn vẫn tin tưởng ngô đức kiệt ừ, chào ở trong uh, mấy trăm triệu rồi không có nhiều không thứ này đó đưa ra lại coi thử à, vào cái ký đó dạ dạ, dạ, dạ. dạ chưa chưa chưa dạ mà có ai cái đệ tử này hả à, đây đây có phải chích cơ hả chính thủ tướng đây xin mời ờ, ờ, xin chụp những tấm hình dùng được kỹ sư ra à, kỹ sư kỹ sư của thành phố Silicon Valley ngọt chọc cho á mặt giống giống nhau chính giống phút nữa giống phút nữa giống phút nữa phút nữa ai à đâu đâu ờ, tính cơ trời nha về đó ok tính đi thiên hữu đức trời thiên hữu của thiên đức trời ok thiên hữu đức trời nha um, hello còn quý vị nào muốn xin uh, sư phụ nữa không thì có thể đến thẳng đây luôn sẵn đây luôn còn quý vị nào nữa không để hồi sư phụ đổi ý phải là pháp ở đây không à, tên gì hả đây đây có cha mẹ cảnh này cứ lên đây đọc kinh ờ, lên đọc ra à, thiệt dạ. không em mà cũng quen quen cái luật hoài rồi Yeah. Rồi. Chị ra nè nó thằng chồng nó cái tay qua năm cái gì á mình đi thử coi nó có ngã không để mình nó để về chồng hạnh phúc mà thằng chồng nó ngã bạn hết à, mình đi chạy bây giờ thường thường cái thử đó cái ảnh sao cái đầm tự mình không có lên núi học à, tin nữa ở đó là cái gì ờ, cái nhận con nhận cha luôn thường thường mày chọc cái thử sức người đó dễ vỡ đó nó hiền nhưng mà nó cái đầu nó bự đó à Dạ. dạ thầy dạ. Dạ. thầy không ờ mình cái tướng này để chồng hạnh phúc ok tên kè nó là hoạt không tôi kè nó chơi dạ con là vua vấn đề xin sư phụ là đặt tên cho con dạ, dạ, dạ, là con thề cũng là con thề ở đâu em ở đâu ra về đâu ra thì cứ ờ, đi về quốc Phật rồi con chạy thì cũng thích chạy ตัวยายอิวามไอ้แม่ตัว่ายอิวามครับ Right. I, ba chuyện được bài hát trung nam bài luôn anh nó thấy là cái clip rất nhiều người đi vào anh mình nửa đời nửa đạo mình à, dùng uh, phương tiện cái quay mình là ok tiếp tục thức chưa càng à. à, Nam Hồ Quốc à, giờ có hoạt mạnh quá thì về Nam Hồ Quốc thì thường nhưng bữa nay không 啊，对对对。 thì thấy à, nó tùm lum hết đi nhờ tự nhiên nó không có nó khai mà nói chuyện chơi cái này mình hack tha 2 nha thì bà con đi ờ, ngoại uh, ờ. uống một cái mờ chút mà mà mà cái hàng không cái nước này TV Plus vô cái mã nào đi but I didn't love. máy của dân dân chơi gì mà máy này máy nào không may được rồi thằng dia, về bây giờ đó mình chưa chắc chưa chưa là nó lắp ok được nhìn này rồi rồi mà giờ FP40 quan trọng Yeah.